ngày vào mưa nên ờ, cũng rất là đá cũng hơi khó sân thì cũng hơi ướt quá ướt luôn mà chúng ta bây giờ nó dầm mưa như anh uh, Sơn TV thì với thời tiết trên sân hiện nay như thế này thì một quả đá phạt sẽ là một trong những pha tấn công cũng như là cơ hội nguy hiểm à, bây giờ đội Phước Hòa đang có một quả đá phạt trước khung thành của thủ môn đội 271 khoảng cách khá xa tuy nhiên thì à, trên à, sân trơn bóng ướt sẽ là một cơ hội Như vậy là cầu thủ Đỗ Huy Long đã tiếp tục đã phạt thành bàn. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho các cầu thủ Phước Hòa. Và Đỗ Huy Long đã lập một hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Ba tình huống đá phạt cố định đã mang lại ba bàn thắng cho các cầu thủ Phước Hòa. Tiếp tục là pha đá phạt góc cho các cầu thủ 271 rất nguy hiểm. Một pha cắt mặt của cầu thủ Đỗ Huy Long. Tuy nhiên đã không thắng được thủ môn của 271. Tỷ số trên sân vẫn đang là 3-1 cho các cầu thủ bước hòa. Phạt đá phạt của cầu thủ Huỳnh Minh Phục. Tuy nhiên bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Trung đoàn 271. phút nữa đúng không mấy chục phút đúng rồi ừ đúng rồi còn 19 phút nữa Trời tối thui rồi các bạn ơi một pha đánh nguội của đội trưởng đội trung đoàn 271 và trọng tài đã không ngần ngại rút ngay một chiếc thẻ đỏ. Bây giờ thì bất lợi rất lớn cho các cầu thủ trung đoàn 271. Họ đang bất lợi về số người cũng như là tỷ số trên sân. sau pha bắt bóng thì thủ môn của đội trung đoàn 211 đã bị đau đứng đang ấy banh này ghê Hello? thì chú đừng có cắt cái khúc mặt con con dọn 嗯，no。 sang biết mùng không? Thế tôi được biết cuốn bức quà Linh Thu Tỷ số là 3-1 nghiêng về Nghiêng về Phúc Hòa Và theo như tôi được biết thì Phúc Hòa đang thua Rồi đổ mưa nữa Trời cái gì đổ mưa hoài trời chúng làm mai giữa sông đau à. còn còn 7 phút nữa muốn về lắm rồi hả Một pha phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ trung đoàn 271 và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. thủ lượng banh ngáo <laughs>